À, Giang xin chào à, tất cả mọi người nhé Đã tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh của Sa Trường Giang Và mình là Sa Trường Giang Như hôm trước mà Giang có lên uh, trên nhà em Vảng em Mỹ ấy. Thì uh, hôm nay thì mọi người mới được vào áo thì mình mới mua thêm cái lưới Và để sàng cái uh, cát để vào áo cho nó mịn hơn Và mình mua một chút thịt mà nó để cho thợ uh, làm Thời tiết thì vẫn còn đang uh, ấm u Giờ thì không biết là mọi người làm đến đâu rồi mình vào trong này để xem người làm chào anh em nhá Đây vào áo nhanh nhở Chào anh Giam Ờ chào với vợ chồng Vâng Con làm gì đây? À... đang mổ gà à? Bây giờ vả hôm nay đấy anh ăn thịt gà Kinh nhở ừ. Vâng hôm nay thì ăn đãi mình ăn thịt gà này lạ rồi trời mưa rồi Chào anh nhá Ờ chào em nhá Tôi có vẻ im đấy, im ắng nhau ờ, Chào em Dua Chào anh em Ôi mẹ sắp ngã nhìn anh đằng béo mẹ trượt Đấy uh, ờ, cho cân thịt anh em này này vâng. mở anh em làm ăn trưa này cho anh ăn cơm đây nhá ừ. Cho tao xin suất cơm ấy em kiểu vậy ờ, hôm sau giờ có cơm ăn vào vàng nó có cho ăn đâu bảo nó không nuôi cơm rồi nó bảo là nó không nuôi cơm mình rồi hello anh giang trường sa anh à nhanh nhanh nhở đấy giờ tôi thử làm ờ, đông người người làm nhanh ít người làm rất là lâu hai trên này mưa nữa à căng nhỉ Ồ. Ờ cho em nhá. Qua không thấy nhỉ? Qua ốm à? À. chắc về nhà nộp thuế cho vợ chắc hôm qua vợ ông bảo là đi ờ, hai ba hôm thì phải nộp thuế đó à thế à vợ bảo là không căng nhỉ ờ lúc mà vợ bảo không đáy được rồi giờ hôm nay đẹp trai đấy trai mà người nào cũng thế không tội à yeah. không thì khán giả của anh nhìn thấy nó bảo ôi cái thằng này à công an viên mà mà à. khô local như vào, vào này anh em có có có thời gian sang sang làm cho kênh ấy bản không nếu đằng này à? à? không phải là nó nhiều việc quá phải đi làm à, việc khác này không không biết là xa hay gần mình cũng chưa rõ thì nếu em qua đấy bảo là hỏi là sáng nay sang hỏi em là đằng có nhận được không hay là em có nhận được không thì trước đấy bọn em hỏi rồi bảo có người nhận được không không cái cái nhà trước thì không nói mà căn nhà này là của người mù ấy đấy chứ mà ờ. hỏi nhà đấy luôn à đấy à đấy là lấy ở bên bản của em về mà à bên bản này là em à cái vợ có gần nhà mình không có gần luôn à đấy à ngày xưa là bạn gái cưới đấy. <laughs> à đấy à chết Thế bảo là đang hỏi thì à, hôm nay bảo hỏi thờ xem là anh em có đi làm không thì uh, trực tiếp nói chuyện với uh, gái bản anh thì chỉ thông qua mọi người về thôi thì uh, tiền uh, công uh, cán thì cũng cũng uh, như uh, của anh uh, vẫn trả là 500 mét vuông với uh, ấy. Mà tiền em hơi xa. Hơi xa chưa nhìn thấy rồi còn nếu mà nó còn không ở trên à? này thì à đấy à trên đấy nếu mà đi mua thức ăn thì phải mua bản một lần thôi không nếu mà như vậy thì có thể nhờ cái bản ờ, đường nào thì ờ, cũng phải lên lên lúc tục mà thì ờ, mua hộ như nào đấy là tùy thôi thì mà, mà, mọi người thôi nói chuyện xem như nào được, được thì mọi người sang giúp nếu vậy là hồi em đi làm cái đấy là anh ra bỏ mặt à, anh em à không là anh sang đây anh đi phục vừa à, đi Nếu dạ. anh sang bên đấy anh bảo ấy bảo là ờ, cho đi ờ, phục vụ còn anh em Anh thì anh không lấy công Anh sẽ giúp không Tôi làm cùng anh em ờ, đảo vữa đảo gì kể cả xây gạch được bao nhiêu được anh anh không lấy công Anh không tính tiền anh chỉ giúp mình nghèo là tính anh Anh, anh đã lấy thì anh còn lấy lâu rồi chứ Anh lấy video không Đéo trong đó kênh cái anh bạn thì anh anh Giang anh chỉ làm được 9 <laughs> Đấy, nhưng mà ờ, quân của anh thì phản ờ, cái bảo phải cho anh ờ, làm kênh <laughs> không anh thì chả lấy cái gì đâu bảng nói chung là học à, lớp 20 là hiểu tôi thông cảm cho bảng đó mình cũng không trách được nói bàn bảng là đóng hai cái đinh vào cái chỗ bàn thờ ở chính giữa cái phòng này này mọi người rồi sau này sẽ quan quan cho cái ấy và lo học máy lên lớp 12 mà học cái lên lớp 20 Để ăn hết bao nhiêu gạo <laughs> anh ơi cái đúng thật mà nó thế Đấy mình có hỏi uh, thợ trên này là có thử cái cái điện ở trên này nó có một pha hay sao ấy. Hàn máy hàn rất là yếu mọi người ạ. Sau này mình hàn cũng kém này. Thế là đâm ra mình phải chuyển cái phương án là mình sẽ chắc đi tìm cái cái máy phát điện máy nổ á rồi mới nổ mình thuê cái đấy lên để mà ấy thôi mới mới hàn này kéo hẳn ba cây số là không, không, không hàn được không mà nó không có cái ảnh hưởng nó còn vẫn còn ba pha này mới khỏe đấy ừ. mà nó sao vậy dạ, ba pha này bởi vì hôm nữa anh để rớt cái té lên ờ, đấu ở đấy cháy mẹ máy đấy là cái thiết bị ba pha là gì thôi vàng vâng ơi mày mang cái thịt này đi làm là anh em thợ với xong là mày cho anh xin một bát cơm chay nhá khất thực anh ăn chay mà anh ăn ờ, chay mày làm thịt này cho ờ, thợ với để anh em nó làm nó nhanh nhà chú ấy thịt này, này. Hôm nay thế bảo vàng à? đấy anh em à, thịt gà mà đúng không? Ngày vàng hôm nay à, xong ấy vết nhỉ Đấy thờ thịt gà Gà trên bản này tuyệt vời rồi, ăn ngon này À ngay đầu cầu nó có máy phát điện à? Ở ờ, đây em thử hỏi thế nào à và từ từ hỏi nào hỏi được thì ờ, đấy em là mình thuê bao tiền lấy bao tiền ờ, bảo ờ, bảo là nói <laughs> không thì là số nếu mà không được cái đấy thì đấy không thế nên làm mình làm cho nó nhanh mình hiểu mà ờ, rừng trên này hôm nào anh em có đi bẫy được không bẫy gì không cái con gà rừng hôm trước này gà rừng đấy. Ừ. anh có một nhà anh có một con gà có con đấy khả năng lên mồi đấy vậy hả chè ừ. Cái chè đấy gà rừng ấy à gà còn chè. hôm hôm mà ai đi bắt được nhỉ em trên này nó ờ, ấy. ông công an kia đấy ừ, ừ. bắt rồi đấy cái con gà như thế ừ. Đấy, đấy, đấy, đấy nuôi thôi ờ anh chỉ bắt về nhà anh nuôi thôi chứ không không thịt đó là bắt được đi tìm hiểu chỗ chỗ ngủ nữa ờ, bắt được bẫy gì hết đấy mình bẫy con mồi ê. ừ. ông ông lên giúp ờ, từ hôm đến giờ ông bảo ông không lấy tiền Đấy, ờ, biết rồi, biết em dơ công an viên thì không ấy rồi. Dạ, ờ, đấy, Đấy, à. mới, mới mới đi phụ vài hôm mà mà ấy mà tay dẻo được như múa quạt đi khá bảnh luôn. Thành thạo rồi đây Đấy, xem nào. Đấy rồi. Đấy. Cả cả làm Đùa. cả làm mà không ai lên tiếng mà để công an viên nói <laughs> lên vũ vả thế này thì là có người hỏi tâm. Mình nói là tay nghề hôm nay là bắt đầu thấy là thay đổi Em dơ bắt đầu là thay đổi Tay nghề rất là cao Và vữa nhanh, dẻo Chuyên ừ, Như kiểu là mới vào nghề Còn lâu <clears throat> Người ta bảo là qua kinh nghiệm làm thì cũng đúc rút ra được Bản thân mình là yếu điểm nào, khuyết điểm nào, mạnh điểm nào một chiều này thì uh, chắc là mọi người sẽ làm một hai hai bức bức bên này hai này ba này chuyển sang phòng bên này nữa dạ, sang, bên, này nữa mọi người nhé chiều này và ở bên này nếu mà mọi người với tốc độ làm nhanh thì bản thân ra là cũng mong muốn làm nhanh nhanh để thợ có thể ờ, sang bên ờ, kênh cái bản có thể làm giúp mọi người mình đấy rồi chia làm mình không biết đâu có thể làm nhanh để cho căn nhà của em ấy có cái chỗ ở ấy Ô con dê kia là dê của nhà ai nhỉ? Chưa bê bê. Dê của nhà vàng. À vàng à, làm gì? Vàng như con dê. con này bố mẹ bố mẹ ngoại ông, ông ngoại nó cho. Bê. Bê. Bê. Bê đấy <laughs> dê cho hay là mua nhỉ dê nhà anh tu Đây tung bếp thì à, chiều nay chỉ có một thợ làm tung bếp thôi đấy là mình xây thì chiều cao là thu hồi cái vỉ đó cái nhà bếp hay là cái tung bếp là mình sẽ cao lên một chút là mình sẽ bắt đầu thu nhỏ gọn lại chủ yếu là hôm nay là anh em là tập trung vào vào áo để nó nhanh nhà bếp thì à, để lại một thợ chuyên làm cái nhà bếp hoàn thiện à, chủ yếu là anh em sẽ vào áo hôm nay là anh em sẽ vào đấy là buổi sáng buổi chiều đấy chắc là mình sẽ được thì cái phòng thứ hai thôi nên là nó nhanh độ thì không ngày mai ngày kia là sẽ xong đấy. Đó, so với thời gian mọi người làm sớm thì làm nhanh còn ngày kia là vào áo hoàn toàn là xong và mặt ngoài mặt ờ, trong lợp thì cũng là mình sẽ mất một buổi sáng và hàn xì thì cũng phải mất ngày đặt vào nóc ấy ừ, cái ờ, bó nền thì ờ, cũng mất khoảng ấy đâu ngày là không không đến một ngày cả bó nền với lại vào láng là khả năng một ngày là là xong mình có móng mình đào sẵn mình gạch mình xây là mình ấy luôn đấy, mặt bằng đấy là mình láng luôn như vợ tao ấy à, xây xong nhà vàng nhà vàng bỏ đi không là bỏ vàng à, à nghĩa là vợ của vàng à, bỏ vàng đi đúng không xong người khác lên tán là vợ mày cũng như vợ tao cái kiểu đấy thôi chứ phải nó không phải trở thành hiện thực hiện thực thì chết đấy kể cả mấy anh em đây mà cứ lom dom lên tán vợ vàng mà nó cũng quại luôn đấy đùa tính nó nóng nó hẩu chớ vào cái là nó thành cẩu chớ luôn đùa đâu thấy diều mà lúc đấy à, không phải hầu chớ đâu đấy mà là thành cầu chớ đấy tao cầu chớ đấy nhá mà đừng để tao nóng mặt rồi là sôi sùng sục lên là tao giết đấy <laughs> mày dám ho he vừa tao mà mày thấy tao đi vắng hiền mà mày bắt nạt là chết <laughs> vàng lúc đấy mà không phải là hầu chớ đấy nhá vàng nhá à à, hầu chớ là uống rượu còn cầu chớ là tao say rồi đấy <laughs> thách tao chưa đi làm cùng bảng ở Quảng Ninh đi làm một một tháng đấy à. nếu có điện thoại mình có nhưng mà lại không có tiền làm nó đi rất có tiền ừ. bảo là đi máy của với anh em ở trên một anh chảy gọi à, đấy à? xong nó biết số này tám mẹ vợ mấy hôm sau về kể bảo lại điều mẹ cậu ạ à. lấy máy của chúng nó gọi xong nó có số đốt xóa xong nó là tám vợ mình đây là mình ừ. điều bảo bảo, bảo vừa về luôn mà kia thì không có cận quản ninh vừa rồi à bàn phím à bàn phím à nó bảo là xem video thì máy bẩn nhưng hóa à. ra là nó kia là mình, mình mình đi làm thuê mình mượn máy của ờ, bạn ấy gọi ừ. về Còn gọi sau là nó không nghe máy không nghe máy ừ, nó không uh, số số thì nó lại gọi lại cho vợ ừ. thế thì vợ bọn là xem video này mà em bận thì vâng, mình vâng, chẳng hiểu gì cả à, thế là chứng tỏ là vàng yêu vừa ghen nhờ vừa không nhức mấy cái là ghen tức đấy là đấy đây nếu mà hắn biết được thì nhỉ thôi thôi về mà bắt gặp thì thật thì đéo mẹ phép đúng đấy là đúng là không phải là hậu chớ nữa thôi nhá tao cầu chớ đừng để tao cầm dao đuổi chém thì chết không người là bạn đến nhà ừ. uống rượu chứ nhỉ đâu là... lên bảo em mời bạn của anh dạ đến uống vâng. rượu thôi rượu chết đi. nhỉ úi trời dạ ơi vâng, mà bạn bạn cũng không được khi nào mà ờ, tao ở nhà thì mày, mày, mày bạn tao đến chơi được bạn mày đến chơi được tao không ở nhà mày không có bạn riêng mà về chơi cấm tao đi làm ăn xa mà từ hà nội ờ, mà còn không được đồng nào vất vả mày ở nhà như này chết tao vàng cũng không bỏ ghen nha trước là đi làm cùng ờ, em dưa à chưa là bảo ờ, Hà Nội à? uh, giới thiệu xong là em đi cùng ấy xong à. có tiền là họ không giả tiền không được tiền về không được tiền về em đúng đi, không em đi em nói cháu phó bảo là đi làm đúng một tháng ờ, thì về ừ, nào. Đúng cho tiền ừ. đấy em về ông giảng cho tiền à nó trốn thiêu về ừ. buồn cười à đây để để đôi khi là vàng hài tấu phết câu chuyện bà con như này nhất là bà con ghen tuông lắm đi ăn cưới mà hai vợ chồng ờ, trên này mà không đi cùng nhau là thôi thôi rồi chồng không đi được luôn Đấy, cả hai người đi cơ sợ là đi uống rượu hẩu ờ, hảo chớ vào thì có thằng khác nó nói ngon nói ngọt chúc vợ mình một chén rượu thôi hoặc là vợ cũng ghen bảo mẹ chồng ờ, sao mới kia uống rượu lại có gái xinh nữa thì đấy trai gái giờ ghen nha kinh luôn à kinh lắm ừ, kinh lắm cho vừa mà khoảng um, trước đó một tiếng mình gọi thì có chuông nhưng không nhấc máy ba cuộc gọi nhớ nhưng sau đó một tiếng mình gọi lại xem thế nào thì đây uh, lúc gọi lại thì thuê bao cái khách vừa gọi hiện không liên lạc được đang nằm ngoài vòng phủ sóng nằm trong vòng phủ chăn thôi thôi thôi thôi xong rồi nằm trong vòng phủ chăn rồi đáp chăn với ai rồi đấy phải không bạn đấy lu tahu kau tu tu. Saya beri. Mana? Dua ni. mình để đâu nhỉ bán quế à anh quế này bao bao tiền một cân 000 một cân. 30 cân à? Cây cây cây, cây quế nhà mình à anh anh đang bóc à? Vâng. Cây nhà mình có to không? Cây à, cũng ờ, to không này. À bây giờ còn anh còn bóc không? Không. Không bóc nữa. À, à tưởng anh bóc thì nếu mà anh bóc thì anh ờ, em không biết trước thì bạn em nó ở trên Hà Giang nó muốn là mua quế rồi ờ, nên nó nó nó hỏi em là chỗ em là có quế bán không thì điện cho nó để nó xuống dưới này nó quay một clip ờ, mua quế mọi người luôn tuy nhiên hôm nay thấy anh lai quế mình nhớ nhớ đến ấy cái hôm qua nhắn tin chưa ấy hỏi nếu nhà anh có cây quế đem lên tận rừng luôn mà không cây quế nó quan trọng mọi người ạ anh nói là hàng em anh nó là cũng làm youtube ở trên hà giang ấy nó có có muốn à, mua quế về hay là có người đặt nó ấy để nó bán này ừ nó muốn là ờ, ấy ở trên Hà Giang đi đâu cho quế không biết là anh ờ, ở Văn Chấn Yên Bái có quế mà anh Giang hôm nào mà ai bóc quế thì uh, em muốn uh, xuống ghi một cái uh, hình clip đấy là em sẽ mua luôn chỉ biết vậy thôi hôm nay thấy anh bóc quế đi bán mình bảo anh bảo là không biết là người ta bóc nào đâu ai biết đâu youtuber mà biết người ta bóc quế như thế nào thì chịu chuẩn đấy đời đúng ở đây vợ là thế đấy bán <laughs> vợ hết chuyện luôn ai ai ai buồn trang ấy hả đấy á không bảo đồng chí bên này làm một mình à đang bên kia đúng không à đang xây cái lò bếp đúng không buồn là đúng rồi ai tâm sự anh đâu phải ra bên kia chia buồn với, với ông chứ để ông mình buồn kia ai nói từ chia buồn này nó nặng quá mày nói vậy chết anh đấy Hắn giả từ chia buồn nó dùng với cái kia cơ chứ phải chia buồn Nói chung là phong ba bao táp thì không bằng ngữ pháp Việt Nam Đó điều đương nhiên đây anh hiểu nhưng phải không hiểu câu nói <coughs> Tráng ơi Vui lên em Nếu không ấy thì cái không ai à, tâm sự thì cứ bảo Vui lên đi em, đừng nên tiếc tiền làm gì Tiêu tiêu tiêu Thế thôi Bài đấy nó vui từ mình làm vui cho mình xí nữa anh sang bên đấy anh à, nói chuyện cho nó vui nhá Hiện tại thì à, anh em thợ cũng đã vào hết được khu vực phòng khách giữa nha mọi người nhá Đó và rất là đẹp rồi và xong hết toàn bộ đấy là buổi buổi ờ, sáng đến khi bắt đầu buổi chiều anh em ờ, chuyển sang phòng thứ hai bên này thì bắt đầu là một người đang ờ, ấy ở trên này nhỉ nó đã được một nửa rồi đấy Thế nên là anh em làm đến đâu là được đến đấy luôn không không không à, dây dưa ngày mai sửa lại đâu thì à, buổi chiều nay thì à, mình cũng phải về có việc nữa và Tết Thanh Minh nữa đâm ra là cũng không thời gian để ở lại cùng anh em thợ ấy thì mọi người trên này sẽ khả năng là sẽ làm đêm đấy anh em bảo vậy là sẽ để à, <laughs> biết là để cho cái tiến độ công trình nó nhanh hơn mọi người nhá để nhanh để có đây là nhà vàng nghỉ là có nhà ở nhanh ấy ờ, thợ có thể là làm đêm anh em nói là như vậy còn Giang thì không ở lại để ghi hình cho mọi người xem được quá trình có thể làm đêm này mình có việc ở lại luôn gì nữa thôi anh bận rồi phải về rồi thế là về có gia đình như đức nữa không thể ở lại là muốn lắm nên là mình cũng uh, báo cho mọi người biết là như vậy Ngày sáng mai là mình lên sớm thì là mình sẽ tiếp tục ghi hình cho mọi người xem à, tiến độ công trình nó đến đâu nên là mọi người làm đến đây rồi chắc là buổi chiều nay là mọi người làm tối rồi nó xong bên này ở phòng thứ hai còn phòng thứ ba là buồng ngủ ở bên này thì chắc là sáng mai người bắt đầu làm Đây là buồng ngủ của hai vợ chồng đấy đây, cánh cửa là mình đi vào buồng ngủ nha mọi người nhé đây mình cũng chuẩn bị sẵn cát đây rồi mọi người sẽ vào bên này đó Thế thì uh, Giang cũng uh, xin phép được khép lại video của Giang ngày hôm nay ở đây uh, Xin chúc tất cả mọi người có một buổi tối xem video thật vui vẻ, hạnh phúc Và gặp nhiều may mắn nếu ờ, mọi người nào chưa ai chưa đăng ký kênh của Giang thì hãy cho Giang một cái đăng ký Nhớ ấn vào nút chuông thông báo để nhận những video mới nhất sau khi mà Giang đăng tải lên Thì uh, thực sự là mong cái sự chia sẻ của cộng đồng Nếu như mọi người chia sẻ nhiều thì uh, những cái hoàn cảnh khó khăn ở trên uh, vùng cao này sẽ được giúp đỡ rất là nhiều Bởi vì nếu như không chia sẻ thì không thể là tới tay được các mạnh thường quân Đấy chỉ là Giang chủ yếu đa số là các mạnh thường quân cũ ngày trước của Giang đi từ Hà Giang về đây ấy các mạnh thường quân mới thì chưa biết đến kênh do là cái ờ, kênh của mình là hiện tại đang tụt cái lượt xem ấy thì là mong mọi người là hãy chia sẻ và xem nhiều hơn lan tỏa sự yêu thương thì mọi người sẽ đóng góp một công sức rất là lớn và công đức mọi người đã chia sẻ đó là một cái hạnh phúc đối với giang rất là nhiều rồi Đấy, để giang có thêm cái động lực để giúp gia đình hoàn cảnh khó khăn khác nữa ấy, trong thời gian tới và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo nhé